quay quay quay kiên kiên kiên đầu máy đi đầu máy lên chế dễ hơn đồng mày quay cả cả chữ quay không đi em đéo đi còn có dây sẵn rồi giờ chỉ dình đây đây nha đúng rồi phim thôi nha chứ không thoải mái là để rồi anh em tập trung cái vụ này đi đây mỗi người biết đi rồi rồi rồi bốn người bên này hai người bên đây đâu rồi hai người rồi hai người hai bên dỡ lên dỡ lên chính á rồi đúng rồi dỡ lên rồi làm sao mỗi người đằng sau dỡ lên rồi Ủa, đâu về ý tôi, Úi trời nhiều tay lắm Anh, ngày mai là anh. Rồi, xuống có nha, là không có chạy xuống mà đi thẳng xuống luôn nha. Chạy xuống luôn. tính người đi Đấy, Đức Đức vào bên kia đi chứ. Ok nhá ba đời nhà tôi làm resort chưa có trường hợp nào cái này mình xéo lên nha không đúng rồi không mình dở lên là chứ bởi vì ba không thể nào mà nó đi lên được ờ, ai dưới đây một cái đầu luôn á rồi nào thế thì cái này người rồi được rồi được chưa hai ba hai ba đều đều trời quá đất CBC Đừng giới thôi, Quá đã quá đã, lùi lại lùi lại chạy theo vô bên trong rồi lùi lại cũng này chạy là cũng ăn tiền mà đúng không đúng lùi lại quay ra Đấy đi thôi Quay quay quay quay quay Cháu làm đây này Để để Sân thấu cháu lo đủ đâu Cháu để cho tay mình đi Để làm để cho này Cho cho cho ờ, Chúc mày đi Mày là đủ lắm đúng